Xin chào anh chị em, à, à cũng là có à, tiếp tục có mặt với chúng ta trong một vài phút trong buổi tối hôm nay. À, xem là thị trường à, ngày mai diễn ra như thế nào. À, thực tế để nhận định thị trường trong một cái xu hướng ngắn hạn thì điều này là không thể. À, tuy nhiên thì chúng ta có thể quan sát về tổng quan về thị trường để hiểu rõ là thị trường trong thời gian tới nó sẽ vận động ra sao và chúng ta có những kịch bản nào để chúng ta đầu tư hoặc là có những kịch bản nào để chúng ta có thể tham gia hay đứng ngoài thị trường trước khi mà đưa ra quyết định một là nó quá sớm hay là quá muộn và trong video này Dũng uh, có mặt tại đây để giao lưu với anh chị em và các bạn khoảng độ 10 15 phút trước khi uh, Dũng có một cái chương trình đó là uh, tối nay có một chương trình đào tạo viết A thì không biết là bạn nào đang có chương trình trong viết A thì uh, đợi Dũng khoảng độ 15 phút 15 20 phút thì Dũng bắt đầu trong chương trình tối nay ok à, nếu bạn nào đang ở trong ờ, chương trình viết có thể comment viết a đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ nói về ờ, đầu tư chứng khoán thì nó rất nhiều các trường phái khác nhau nhiều phương pháp khác nhau về cơ bản là các trường phái đều đúng hết nếu chúng ta kiếm được tiền đúng hết kiểu gì nó cũng đúng nếu chúng ta kiếm được tiền đơn giản thế thôi à, sẽ không có phương pháp nào có thể thấy rằng là nếu mà nó nó đúng thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu xem là nó đúng như khi nào và nó sai khi nào nên chính vì vậy thì chúng ta nắm rõ được uh, khi nào nó đúng khi nào sai uh, một số bạn thì thấy rằng là một số bạn hôm trước thì học cái khóa học xuống đồng tiền thì uh, các bạn biết rằng là thị trường nó mang tính đầu cơ cao đúng không mang tính đầu cơ cao nó mang tính tức là ở đây chúng ta thấy là nó sự chi phối bởi một dòng tiền lớn một dòng tiền nào đó nó sử dụng những chiến thuật như là marketing cổ phiếu sử dụng quá trình tích lũy cổ phiếu dựa vào những cái yếu tố về thuận lợi của thị trường như là chúng ta đây thị trường chung đang xuống đi lên đúng không à, mọi thứ tóm lại là về cơ bản là chúng ta đầu tư theo gì ạ à, xung chính ok xin cảm ơn các bạn xin chào bạn phạm à, phạm tánh à, xin cảm ơn ạ xin chào trần trần hạng à không biết là chính xác không nguyễn diễm lê phạm lê minh ngọc bạch long xin chào bạn Xin chào bạn Văn Duyên, Duyên Văn, Văn Duyên, à, Bạch Long, Hoàng Hoàng Tùng, Nguyễn à, Thành Hiếu, bạn à, Hồ Vân, Hồng Vân và rất nhiều anh chị em đã có mặt hôm nay. À, hôm nay nếu các bạn nào mà đầu tư chứng khoán trong phim này theo các bạn là nếu thị trường như này, chẳng hạn như này thì chả giả sử nếu anh em nào mà học cái phương pháp của Dũng thì anh chị em có nếu anh chị em mà mua thì mua cổ phiếu nào giả sử như thế Đấy, thử xem là cái cách mà các anh chị em có mua được hay không hoặc các anh chị em có mua hay không anh chị em nào học VSA rồi anh chị em nào đã học phân tích từ tối hôm qua rồi câu chuyện đây là câu chuyện nó liên quan đến là cảm xúc và tâm lý đúng không cảm xúc và tâm lý để chúng ta quản trị cảm xúc quản trị tâm lý hiểu rõ về tâm lý thì cái điều đầu tiên không phải là gì ạ à? Ờ, chúng ta học về kiến thức thì thực ra kiến thức nó chỉ là một phần thôi quan trọng là chúng ta hiểu rõ về bản chất của nó hiểu rõ bản chất nó mới là cái yếu tố quan trọng với câu hỏi là theo các bạn thị trường đây đang là xấu hay là tốt ạ à? nhìn với lực chúng ta nhìn về tổng quát thị trường rõ ràng thị trường đang rất là xấu đúng không thị trường đang rất là xấu bởi vì lý do tại sao xấu Dow Jones giảm mạnh đúng không Dow Jones thì giảm rất mạnh đồng USD đang tăng Đấy, chúng ta nhìn thấy là đồng USD uh, hiện tại nó đang dao động lớn không biết là các bạn nhìn có nhìn thấy không đây nó tăng thẳng đứng như này, này. vậy là khi tăng thẳng đứng như này thì rõ ràng là gì ạ? người ta lại bán gì ạ bán việt tức là người ta bán chứng khoán để thu đô thu tiền việt sau đó chuyển sang đô nên việc mà bán dòng là đương nhiên phải xảy ra đúng không việc bán dòng là đương nhiên phải xảy ra vậy khi người ta bán dòng mà chúng ta lại đang gì ạ bây giờ chúng ta biết là nếu bây giờ chúng ta để ý một chút là các nhà đầu tư tổ chức thì họ mua cổ phiếu gì ạ tư duy một chút ạ theo các bạn là các nhà đầu tư tổ chức thì họ mua cổ phiếu gì Đấy, chúng ta phải nhớ là các nhà đầu tư tổ chức họ có mua penny không họ có mua nhiều big cap không hay là mua cái gì ạ đấy thì cái điều này để chúng ta thấy rằng là cái tư duy đầu tiên là chúng ta thấy rằng là nếu một cái tỷ giá nó tăng mà tăng mạnh liên tục gọi là tăng thẳng đứng thì rõ ràng là các tổ chức họ sẽ gì ạ thoát ra khỏi cổ, cổ phiếu vốn hóa lớn của blue chip đấy là điều đương nhiên họ phải làm bởi vì cái việc mà phòng thủ lúc này quan trọng nhất là họ phòng thủ là gì ạ họ phòng thủ bằng tiền như tiền gì ạ họ phòng thủ bằng tiền nhưng phải tiền gì chứ theo bạn tiền gì ạ thì Việt Việt Nam à nếu mà bây giờ chúng ta phá giá thêm khoảng 3 phần trăm nữa thì lấy đâu ra lãi là một năm lãi được ba bốn phần trăm là cao tự nhiên phá giá cho 4% thì rõ ràng là đang lãi thành lỗ các bạn thấy không đang lãi thành lỗ đúng không nếu bây giờ tự nhiên phá giá cho chúng ta thêm một vài phần trăm nữa có phải là đang lãi thành lỗ không ạ anh em có đồng ý không ạ tức là khi mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nếu trong trường hợp mà tiếp tục phá giá và bây giờ cái cái việc phá giá là do chúng ta có bị chúng ta phụ thuộc đúng không chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào ông Mỹ chứ còn phụ thuộc vào Việt Nam chúng ta nếu bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang phụ thuộc vào bên ngoài thì chúng ta làm sao kiểm kiểm soát được lạm phát kiểm soát được gì ạ mà rõ ràng lạm phát chúng ta đang bị ảnh hưởng bên ngoài rất là lớn một là chúng ta đang gì ạ dự trữ ngoại hối cũng khá là cao nên nó cũng ảnh hưởng cái điều thứ hai là gì ạ điều thứ hai nữa là chúng ta đang là nước mở rộng nền kinh tế nên việc mà các nhà đầu tư nước ngoài họ đâu họ đầu tư Việt Nam họ tham gia Việt Nam nên cái việc mà họ rút họ rút thì cũng rút rất là đủ rất là lớn nhưng đấy là chúng ta đang nhìn là nhìn những cái gì chúng ta nhìn thấy quan sát chúng ta thấy nhìn thấy nhưng thực tế thì chúng ta cần phải xem xem là nếu mà bán thì nó bán hết chưa và nó có tiếp tục bán nữa hay không đấy mới là câu chuyện của thị trường thì à, hôm nay khi mà đọc lại một cái à, chia sẻ của một bạn học viên của Dũng đó là trước đây bạn à, bạn này là bạn à, tham gia một cái chương trình đầu tư chứng khoán do mà ai đó bạn mua cổ phiếu CTD sau đó thì người ta cứ nói rằng bạn ấy, lúc ấy cổ phiếu này Dũng không nhớ chính xác lắm nhưng nó rất là cao sau đó thì người ta bảo là bạn cứ mua trung bình ra xuống và sau khi kết thúc cái cổ phiếu đó cộng với lương này hàng tháng nộp vào thì cuối cùng ấy hàng tỷ đồng nó sau này nó chỉ còn 10 phần trăm đấy tức là một tỷ đồng sau này còn trăm triệu dưới 100 triệu bởi cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta kỳ vọng xong là cổ phiếu này sau này nó tốt bởi vì ngày xưa CDD đó là cô tích công ấy. ai chả nói là cổ phiếu này tốt ai chả nói là cổ phiếu này à, nó có nhiều dự án cổ phiếu này nó là hàng đầu trong ngành xây dựng nhưng cuối cùng phần lớn anh chị em nắm giữ sau lại tích sản nắm giữ tích sản một thời gian bị thua lỗ do chúng ta không hiểu rõ quy luật của nó thế thì câu chuyện ở đây là khi mà chúng ta nhìn quy luật này thì chúng ta cần phải gì ạ à? blue chip thì chúng ta phải giảm dần ra chứ thoát dần ra lại bảo ôi rồi uh, ờ, thị trường bây giờ blue chip là cổ phiếu an toàn phải mua thật nhiều blue chip phải nắm giữ thật lâu blue chip thế thì chúng ta đang có một cái tư duy ngược đó là nhà tạo lập thì đang bán ra và chúng ta lại nhỏ lẻ đang mua vào thì đấy chúng ta là tư duy ngược thì hôm qua khi mà có chia sẻ cho với một số các bạn đó là thị trường lúc này á thì rõ ràng USD đang ở mức cao đúng không USD đang mức cao mà lạm phát Mỹ thì có thể những cái tháng tới nó tiếp tục gia tăng chúng ta không biết được nhưng rõ ràng là cái việc mà tăng lãi suất của đô đô la Mỹ nó tiếp tục gia tăng kiểu gì cũng tăng các bạn nhé kiểu gì nó cũng tăng nó không thể dừng ngay đây được thế thì khi mà giá gia tăng như vậy thì chúng ta thấy là các ngân hàng trung ương chúng ta bây giờ họ làm gì để gì ạ để làm cho cái tỷ giá chúng ta nó an toàn thì họ sẽ phải làm gì ạ họ sẽ phải đầu tiên là chúng ta đang thấy là họ đây ạ họ sẽ phải làm một cách nào một là chúng ta nhìn vào một vài cái trang thông tin chúng ta biết rằng là uh, có thể đây chúng ta nhìn thấy đây là chúng ta thấy là các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất đúng không ngân hàng Việt Nam như cà phê ép chúng ta đang đang thấy là tăng lãi suất chắc chắn nó phải tăng lãi suất Đấy, cà phê ép thì cũng nhớ là một vài ngân hàng Vietcombank vừa rồi nó đang tăng lãi suất rất là mạnh tăng ngân hàng Vietcombank ờ, một số ngân hàng thương mại là bắt đầu tăng lãi suất đây là các bạn nhìn đúng không ạ bắt đầu tăng lãi suất mấy vậy khi mà tăng lãi suất thì cái điều đầu tiên là lại có một dòng tiền mới rút ra dòng tiền mới lại rút ra dòng tiền mới rút ra mà chúng ta lại cứ đầu tư theo kiểu như là uh, tích cổ phiếu để <coughs> mong rằng là nó tốt thì cái điều này là cái điều mà nó đang gì ạ ngược cái tư duy của đầu tư theo xu hướng dòng tiền tiền lớn đang rút ra mà chúng ta lại cứ nhảy vào chúng ta mua thì đấy là cô tư duy ngược tức là chúng ta lại lấy trứng dọi đá tư duy của xu hướng dòng tiền là bây giờ xem là vậy chính phủ chúng ta đang cần phải gì ạ cần phải duy trì cái việc tăng trưởng kinh tế từ giờ đến cuối năm vậy nếu bây giờ tăng lãi suất thì cái việc duy trì kinh tế từ đây cuối năm thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất việc đầu tư nước ngoài người ta rút vốn ra đúng không rút vốn ra nên cái việc nó ảnh hưởng đến xuất khẩu cán cân xuất khẩu thì quan trọng nhất là họ phải có một cái công cụ nào đó để gia tăng gia tăng được cái điều này gia tăng được cái GDP thì chúng ta cần phải tìm xem là thời điểm này cái nhóm cổ phiếu nào đang được gia tăng đấy là cái tư duy mà các bạn cần phải quan tâm để đầu tư thế thì uh, câu chuyện ở đây Dũng chỉ bật mí cho chúng ta cái cách mà Dũng phân tích để các bạn hiểu rõ tại vì khi mà các bạn thấy rằng là uh, khi mà Dũng chia sẻ thì nhiều bạn thấy là uh, mỗi khi mọi thứ nó diễn ra rồi đúng không diễn ra rồi mới mới nói thì bây giờ chúng ta phải nói trước để chúng ta thấy là sau khi nó diễn ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ chúng ta đều có thể dự báo được cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là cái gì ạ đây là cái chỉ số của VN30 cái chỉ số này có thể tiếp tục hồi phục lấp gáp này Dũng đang dự đoán là cái cổ phiếu này chỉ số này có thể tiếp tục hồi phục lấp gáp trước khi gì ạ à, điều chỉnh một nhịp hai cái nhịp hai là cái nhịp mà giảm mạnh này, này nếu cái nhịp này này giảm mạnh thì điều gì diễn ra nhịp này giảm mạnh thì thị trường chúng ta sẽ bước vào một chu kỳ suy thoái các bạn nhá cái điểm này này nó giảm mạnh thị trường chúng ta bước vào suy thoái vậy chúng ta biết là khẳng định chắc chắn là cái đợt này nó không giảm mạnh hay giảm mạnh chưa ạ bao nhiêu bạn là biết là cái điều này nó không giảm mạnh hay giảm mạnh chưa ạ đúng không chúng ta không thể biết được cái điều này bởi vì mọi thứ nó đang phụ thuộc rất nhiều vào những cái tình hình kinh tế thế giới phụ thuộc rất nhiều vào big boy phụ thuộc vào rất nhiều về dòng tiền lớn nên để dự đoán là nó giảm mạnh hay chưa giảm mạnh là chúng ta gần như không thể biết được vậy nếu chúng ta chưa biết được mà chúng ta lại mua cổ phiếu để chúng ta tích trữ cổ phiếu thì anh chị em thấy chúng ta khôn ngoan không ạ khôn ngoan không ạ nếu chúng ta mua cổ phiếu để chúng ta tích trữ cổ phiếu thì chúng ta khôn ngoan ở đây không ạ rõ ràng không khôn ngoan bởi vì rõ ràng ở đây là cái việc mà mua và tích chữ cổ phiếu là cái việc mà chúng ta đang thấy rằng là 50 50 giống như chơi con xúc sắc đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa lớn nên cái điều mà chúng ta chưa rõ thì tốt nhất đừng có gì ạ à, kiểu đầu tư theo kiểu khôn vặt là các bạn sẽ gì à, gặp rất nhiều rủi ro đấy cái điều đầu tiên vậy bây giờ Dũng sẽ chơi chia sẻ cái điều thứ hai để các bạn nhìn này vậy nếu trong trường hợp mà thị trường mà nó test lại cái vùng này đây nha chúng ta đặt câu hỏi là thị trường nó test lại cái vùng này này kiểm tra lại cái đáy này mà nó không, không ai bán ra và nó tăng mạnh thì chúng ta có mua blue chip không đấy chúng ta lại xem là chúng ta có mua cổ phiếu blue chip trong loại này không và cổ phiếu blue chip thì nó dẫn dắt để vượt qua 1.300 này không ạ thế thì chúng ta đang nói rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta đã tính là chúng ta không thể biết rằng là nó hồi được hay không đúng không không thể biết được nó hồi được hay không mà bây giờ chúng ta đang đưa ra một số kịch bản để kiểm tra nếu mà nó test nó kiểm tra sau đó nó gì ạ à, xác nhận thì anh chị em mới lúc này thì chúng ta mới tham gia ở cái vùng hồi này tham gia ở vùng hồi này đây là kịch bản dành cho tất cả các nhà đầu tư như khi mà test thì khối lượng thấp thì lúc này hồi thì độ an toàn trong quá trình đầu tư chúng ta sẽ cao rất nhiều còn chúng ta đang mua ở vùng này thì độ an toàn chúng ta thấp hơn rất nhiều nha anh chị em đang mua ở đây độ an toàn chúng ta thấp hơn rất nhiều à, thế thì an toàn thấp hơn rất nhiều và nếu ngày mai mà mở gác nó giảm xuống thì rõ ràng là nó giảm có thể giảm sâu nữa chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng trên cái vùng này là vốn không an toàn với nhà đầu tư bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu anh chị em nhìn vào vùng đấy là vùng không an toàn với nhà đầu tư bởi vì trong các phân tích kỹ thuật thì rõ ràng là bị gãy kênh là xấu đúng không phân tích kỹ thuật là gãy kênh là xấu gãy SMA là xấu gãy thì RSI mọi tài là xấu nên cái việc mà bị gãy lại được đương nhiên nó sống vậy bí mật ở đây là gì bí mật thế thì ờ, hôm nay có một vài bạn có hỏi là nếu mình đầu tư theo đám đông mình xử lý theo tư duy của đám đông thì điều diễn ra đúng không nếu mà nó đi sao thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ một số bạn thì có nói rằng Dũng thận trọng trong đầu tư nhưng thực ra là Dũng là người rất là gì ạ rất rõ về mục tiêu thận trọng hay không cái quan trọng là, là mục tiêu của bạn từ bây giờ cuối năm nó được bao nhiêu thế thì vừa rồi cuối năm đầu năm chẳng hạn đến bây giờ thì các bạn ấy là những cái cổ phiếu mà Dũng mua Dũng mua là Dũng chia sẻ nha mua chia sẻ chứ không phải là mua không chia sẻ chẳng hạn đầu tiên thì chúng ta thấy là mua cổ phiếu gì ạ đầu năm là mua CTR đấy cổ phiếu lên khoảng 30 trăm sau đó thì mua cổ phiếu PVS đúng không sau đó thì cổ, cổ phiếu gì ạ đấy sau đó cổ phiếu cổ phiếu gì một vài cổ phiếu khác nữa chúng ta điểm danh một vài cổ phiếu lớn là thời điểm khó khăn nữa nếu các bạn để ý là Dũng có nói chia sẻ cổ phiếu HCM nó tăng không ạ đấy thế thì ở đây vấn đề là chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu lỗ thì chúng ta cắt đúng không hay là cổ phiếu Vietcombank cũng chia sẻ đây ạ đây là cái cổ phiếu này mua đây để mua nhưng về vi phạm chúng ta bán thôi tại vì cổ phiếu nó có điểm mua cổ phiếu gần đây nhất nó cổ phiếu gì ạ gần đây nhất ạ à? mà đa phần các bạn không mua được ấy bắp lích ấy chúng ta đang nói về cái lúc mà thị trường nó xấu nhé lúc thị trường xấu Davaco thì không chia sẻ mua chỉ quan tâm thôi ạ các bạn nhớ nhá thì ở đây nó có hai cổ phiếu khi mà các bạn theo dõi nó có một cái câu chuyện đó là gì ạ ở đây các bạn hiểu rõ rằng là khi các bạn theo dõi Dũng con nó chia sẻ là cổ phiếu gì ạ Hòa Phát à HAG đúng không là quan tâm đấy thế thì khi mà chúng ta không hiểu điều này chúng ta tham gia vào mua chúng ta bị thua lỗ đúng không tham gia vào mua lỗ còn NT2 thì gì ạ là nói để bán và nó nó tái tích lũy các bạn nhận nên khi mà anh chị em đọc của xem video mà chúng ta không hiểu bản chất chúng ta không hiểu về về đang phân tích cái gì thì chúng ta sẽ không mua được nên có cho chúng ta cổ phiếu chúng ta cũng không mua được có phải NT2 là gì ạ bây giờ NT2 thì chúng ta đang làm bán hay là mua NT2 nếu anh chị em để ý NT2 bây giờ là bán hay mua nếu chúng ta đang để ý nó thứ hai này, này nó đã tái tích lũy đâu nên khi chúng ta không học chúng ta không nắm rõ được cái cổ phiếu này nó phải tái tích lũy mà chúng ta chả hiểu thế nào là tái tích lũy thế thì khi chúng ta bám vào thì chúng ta sẽ gì ạ tính đòn nhé đấy thế thì đấy là cái quan trọng là khi không hiểu là chúng ta dính đòn rồi do gì ạ à? nó nó đã tài tích lũy đâu nếu bạn nào mua ở đây được không ạ đây là điểm mua chính của NT2 còn đến điểm mua này là không có điểm mua nữa Thế bây giờ câu chuyện ở đây là các bạn nhìn thấy là cái cổ phiếu này nếu hôm nay các bạn mua thì được không? Đúng hay sai chưa biết thế thôi thế thì câu chuyện đây là gì ạ thế thì hôm nay Dũng sẽ phân tích cho một bạn tại vì không phải là cái cổ phiếu này dành cho tất cả mọi người Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn cái kiến thức để bạn hiểu thôi vậy theo các bạn là cổ phiếu này mua được không ạ LVC mua được không MVC mua không chúng ta đang phân tích có hai cái kịch bản là thị trường đang rất xấu rất xấu luôn và Dũng không chia sẻ cho chúng ta nếu về tất cả những bạn nào trên thị trường chứng khoán đúng không thì Dũng theo các bạn là Dũng có chia sẻ các bạn mua LVC không nếu anh chị em là trong cái giả sử trong Zoom này này trong ngoài public này thì tôi theo các bạn là Dũng có chia sẻ LVC không PLC không ạ có có chia sẻ không theo các bạn chia sẻ không? thực tế là cái nguyên lý của chúng ta là thị trường chung xấu sẽ không chia sẻ các bạn đồng ý không ạ tại vì thị trường chung xấu thì không thể chia sẻ được tại vì chúng ta không hiểu tại vì nếu mà bây giờ tự nhiên là thị trường xấu để chia sẻ thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rủi ro biến cố bởi vì chúng ta không biết thế nào là cắt lót đúng không không biết là quản trị rủi vốn quản trị rủi ro đúng không việc mà thu lỗ là đương nhiên xảy ra mà có mua thì mua ở đỉnh thế đấy là cái mà chúng ta hiểu rõ được thì bây giờ hôm nay có một bạn bạn học viên bạn hỏi rằng là vậy ờ, nếu Dũng có 1 tỷ nha giả sử Dũng đã có 1 tỷ thì bây giờ nếu trong trường hợp mua hôm nay thì mua LVC thì mua bao nhiêu phần trăm đấy chúng ta sẽ phân tích cái cách mua như này để chúng ta thấy là mua gần như là tỷ lệ thành công và tỷ lệ rủi ro cực kỳ thấp thành công cao rủi ro thấp đấy chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều này Thế chúng ta có thể mua 20 phần trăm đúng không nếu ông nào mà cảm giác an toàn hơn thì có thể lên 30 phần trăm 20 đến 30 phần trăm vậy bây giờ 1 tỷ mà chúng ta giải ngân 200 triệu ở đây nha nếu bây giờ chúng ta phân tích một cái cách công thức này thì chúng ta không bao giờ phải lo lắng và sợ hãi thế cổ phiếu này nó đạt điểm mua không câu hỏi này đây là gì ạ nếu một cổ phiếu này nó lên ra bị gãy đúng không và nó có điểm nó có cái điểm bứt phá ở đây khi có điểm bứt phá ở đây thì thường là cổ phiếu này chưa lên được bởi vì nó gặp cản phía trên này thì nó có quá trình rút bỏ đúng không nó quá trình rút bỏ vậy quá trình rút bỏ này khi anh chị em học thì anh chị em biết rằng đây là tín hiệu của gì ạ khi mà đi ngang này xong bị rút bỏ thì trường chung rất là xấu bị rút bỏ đấy đây chúng ta phải hiểu đây là rũ bỏ đấy. nó đang đi ngang rũ bỏ còn phía trên này nó biến động lỏng thì nó phải rũ là đương nhiên đấy thì đó là cái gì ạ rũ như này nha, đây là rũ thì có phải là đoạn này nó là gì ạ bốn phiên rũ và đoạn này lên thì chúng ta cần phải nhớ bao nhiêu viện biết là đấy là một tín hiệu của FOS1 chúng ta phải biết là SO S1 tức là nó đi ngang nó rũ sau đó đúng không nó bây giờ nó tăng thế bây giờ ngày mai nó giảm sàn 10 phần trăm nếu bây giờ tăng mạnh nó giảm 10 phần trăm thì trong trường hợp chúng ta lỗ bao nhiêu ạ đây trường hợp xấu nhất là ngày mai tự nhiên nó giảm sàn 10 phần trăm thì trong hợp xấu nhất chúng ta mất bao nhiêu xấu nhất chúng ta mới mất bao nhiêu 10 phần trăm thì chúng ta mất tương ứng là hai phần trăm ở đây đúng không ạ chúng ta đã mua trần mua trần nhé mua trần nhưng để đảm bảo cái việc mà chúng ta biết rằng cả vùng này là vùng gì à, nó cản rất là lớn nên để giảm 20% thì chúng ta mất 14% 20% thì chúng ta mất 4% còn gì ạ à, 10% là chúng ta có mất 2% tại vì chúng ta giải ngân là trên tổng NAV để chúng ta tính xem là độ an toàn không an toàn trong đầu tư anh chị em có hiểu không ạ cũng phải là lúc này chúng ta lại sử dụng margin căng cứng để đầu tư thì sớm muộn thì cũng gì ạ à, mất tiền và sớm muộn cũng bị thô lỗ nếu anh chị em hiểu chiến lược này để cân bằng được tâm lý thì comment số 2 Đấy, cân bằng được tâm lý nên một cái cổ phiếu mà thị trường chung là xấu xấu đến mức cực kỳ xấu rồi thì chúng ta vẫn có cơ hội để giải ngân một cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là cổ phiếu này nó sẽ khả năng thành công cao thì đấy lúc đó chúng ta mới quản trị cảm xúc vậy khi mà thành công cao chúng ta có gì ạ sau khi nó về cổ phiếu này được 20 phần trăm ví dụ thế cổ phiếu được 20 phần trăm thì lúc này chúng ta mới có cái gì ạ hai phần trăm lúc này chúng ta có bảo hiểm đúng không anh chị em bắt đầu có một khoản bảo hiểm khác trong đầu tư rồi thì chúng ta mới thì ạ à, bắt đầu mua ở những đợt bùng nổ theo đà nó sẽ có cho chúng ta kết quả cao thế thì ở đây chúng ta thấy là thường nó có hai cái dạng các bạn nhìn nhá tại vì Dũng uh, muốn chia sẻ nếu bạn nào theo dõi cái video của Dũng á mà mang tính chất là học hỏi tức là thấy là học được cái điều gì trên này thì Dũng tin chắc là các bạn sẽ là người thành công chiến thắng chắc chắn là được bởi vì chúng ta gì ạ còn nếu bạn nào mang tính chất bằng gì ạ bóc bóc mé kiểu như là mua một cổ phiếu như là việc việc công banh nhà này nếu bị lỗ thì bảo ông nói thì sai câu chuyện là chúng ta học được bài học gì trong quá trình cắt lót và trong chúng ta tổng một loạt cổ phiếu rất là nhiều nhưng tại sao chúng ta chỉ mua một lượng ít lượng ít cổ phiếu thôi chỉ tại sao chỉ lâu lâu chúng ta mua một một lượng cổ phiếu thôi chứ không phải ngày nào cũng mua nên khi chúng ta học được thì rõ ràng chúng ta bảo à hóa ra là chúng ta cần phải mua đúng thời điểm đầu tiên là mua đúng thời điểm cái điều thứ hai là chúng ta cần phải gì ạ cắt lót nếu cổ phiếu vi phạm không thể đúng hết được và điều thứ ba đó là chúng ta phải mua được cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường vậy cổ phiếu này là cổ phiếu khỏe nhất thị trường sau khi rũ bỏ và đây chính là gì ạ cổ phiếu này có thể bị rũ bỏ tiếp tục điều chỉnh một chút ở đây các bạn nhá cổ phiếu nó có thể bị tiếp tục điều chỉnh chút đây nhưng khi mà cổ phiếu điều chỉnh nó không vi phạm tại vì đây là gì ạ nó đã là khối lượng lớn rũ bỏ khối lượng lớn này là an toàn cực kỳ luôn nên khả năng bị gãy khả năng bị gãy trên vùng này là thấp nên khi mà giảm vùng này thì các bạn có thể tăng lên 30%, 40%, 50% ở đây được không ạ? Tức là chúng ta đã có một vị thế ở đây rồi. Nó rũ bỏ khối lượng thấp ở đây thì chúng ta có một vị thế ở đây. Thì đấy chính là cách và các bạn thấy là dù thị trường có giảm đến bao nhiêu trong nữa, dù thị trường có xấu bao nhiêu nữa, các bạn luôn luôn có thể thành công trên thị trường chứng khoán nếu chúng ta biết bí mật này. Càng cao thì nó có cái sự gì ạ? À? Thế thì câu chuyện đây đó là gì ạ? Trong thời điểm này thì các bạn thấy rằng là nhiều cổ phiếu. Thế thì nhiều cổ phiếu tại sao Dũng chia sẻ cái điều này để các bạn biết là thị trường xấu nhất. Dũng cho các bạn là thấy tín hiệu xấu nhất, đúng không? Mà Dũng có thể kiếm được lợi nhuận từ những cổ phiếu như này. Tức là bây giờ mình mua cổ phiếu này để cho gì ạ? Nó bị thua lỗ. Thì khả năng bị lỗ 4% là thấp. Yeah, lỗ 4% là cực kỳ thấp trong khi đó nếu mà cái quá trình mà sau khi test mà nó có độ hồi phục thì đạt đạt, được 10 phần trăm đến 15 phần trăm mình vẫn có thể đạt được vậy nếu trong trường hợp mình lỗ 4 phần trăm và những cái lần giao dịch mình được 15 phần trăm thì điều gì diễn ra đấy 15 phần trăm điều gì diễn ra câu chuyện nó là câu chuyện như vậy nên nổ von hay phải cắt lót bởi vì chúng ta mua bị sai điểm chẳng hạn như cổ phiếu ngành bảo hiểm kiểu gì nó cũng test nhá kiểu gì nó cũng test thì chúng ta mua sai thời điểm thôi sai thời điểm tại vì cổ phiếu nó chưa hoàn thành đủ đủ cái thời gian nên cổ phiếu nó bị rũ thế bây giờ câu chuyện là nó vẫn là cái câu chuyện thường ngày của nhà đầu tư đó là việc mua cổ phiếu thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng dành cho tất cả các bạn là hãy gì ạ mua bùng nổ theo đà sau khi nó hồi có thể ngày mai ngày kia và sau đó nó điều chỉnh điều chỉnh thì bạn sẽ đợi những cổ phiếu nào chạy mạnh nhất trong cái đợt hồi phục này thì chúng ta gọi là mua mua bùng nổ theo đà nó sẽ an toàn và tỷ lệ thành công của bạn cao và sau đó cổ phiếu sẽ lên đến vùng 1.130 này 1.300 này thì nó lại rung lắc ở đây mất nhiều thời gian và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống hoặc là nếu cổ phiếu mạnh thì nó có thể vượt qua đây à, thực ra kịch bản nào không quan trọng quan trọng là giai đoạn này nếu các bạn nào thì trong vòng một hai tuần 3 tuần các bạn có thể đạt lợi nhuận 20 phần trăm Dũng tin chắc là 20 phần trăm là ok rồi đúng không nhà đầu tư giá trị người ta chỉ mong một năm một năm người ta mong muốn được kiếm được 20 25 phần trăm thôi mà trong khi đó khi mà chúng ta làm đợi một thời gian trong vòng 2 tuần không đến 2 tuần thì nếu bạn làm đúng bạn sẽ đạt được khoảng 20 phần trăm đấy còn uh, cổ phiếu Hoàng Nhân Lai thì hôm trước nói với các bạn để bạn quan tâm nhưng có bao giờ bảo bạn mua đâu nên các bạn nào bạn nghe thì các bạn phải nghe nó đủ nghe đúng tại vì nhiều bạn cứ nghe theo kiểu như là nửa tai sau đó thì cứ vào cứ mua cổ phiếu xong bị thua lỗ kể các bạn nào học viên cũng thế mua nghe thì rõ ràng là gì ạ đây là câu chuyện cổ phiếu cổ phiếu này lên ở đây làm sao nếu riêng một nếu các bạn nào mà học vừa dũng rồi lên cổ phiếu này lên ở đây thì sao nếu mà giả sử nó tăng ở đây làm sao tăng thì nó thất bại lý do vì sao ạ nếu mua cổ phiếu này ở đây mà tăng kiểu gì nó thất bại vì sao ạ biết thất bại trước mà biết kiểu gì cũng thất bại mà nền nó ngắn mà bây giờ cổ phiếu này ở đây khối lượng làm sao khối lượng làm sao khối lượng lớn thì nó làm gì ạ khối lượng lớn thì làm gì ạ nếu khối lượng lớn ở đây thì làm gì ạ chúng ta sẽ nhìn vào kịch bản mà chúng ta đưa ra là chúng ta biết thừa là sẽ làm gì ạ đấy chúng ta biết ngay là nó sẽ xảy ra như nào biết luôn trước rồi kịch bản xuống lớn thì nó rũ nên chúng ta đã vẽ xong được cái kịch bản nó này điều gì nó trở rũ đúng không đây chúng ta đã thấy hôm trước đã vẽ rồi anh em hiểu không ạ nó phải rũ nó phải gãy chứ nên không khôn vặt được nên Dũ mà bắt đầu mua vào sau đó thì bảo là được nói là cổ phiếu hay cổ phiếu tốt thì lúc đấy chúng ta gì ạ Dũ xong xong nó tích lũy lại anh chị em mua bao nhiêu thì được bỏ ra 20 triệu 30 triệu mua mua hàng triệu cổ phiếu được 20 triệu cổ phiếu được thì lúc đó thị trường thỏa mãn cho chúng ta mua thế thôi thế thì câu chuyện đây là gì ạ nếu bản thân là cổ phiếu tốt và mua sai thời điểm không mất tiền và ờ, mua đúng thời điểm thì nó gì ạ à? vừa an toàn rủi ro thấp và đặc biệt là gì ạ à? nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kiếm được ở nhanh thế thì bây giờ Dũng public cho chúng ta biết rằng ngày mai cổ phiếu có thể giảm cổ phiếu nó cũng giảm như đây hôm nay thì mình cũng gì ạ à? bạn nào là học viên đã học cùng Dũng rồi thì Dũng đây, đây là cổ phiếu mình tham gia đấy tham gia hôm nay không biết bạn nào có tham gia cùng với mình hôm nay không nhưng cái quan trọng là mình sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ rằng là mình đã gì ạ cái việc mà nó kéo lên đây khối lượng lớn đây là khối lượng rất lớn này thì nó không tăng mạnh được thì kiểu gì nó cũng rũ sớm muộn nó cũng rũ đấy sớm muộn rũ không rũ thì nó xác nhận đấy Ờ, một bạn bảo em thấy cổ phiếu này vẫn ok thử xem phân tích bạn phân tích kiểu gì ạ đọc cái là bạn biết ngay cổ phiếu này thì nào thế từ từ hôm đấy nó có lên tí nào không nó có lên từ tí nào không ạ cổ phiếu này nó có lên được tí nào không ạ chúng ta mua từ hôm này để bao nhiêu hôm từ hôm chúng ta mua chúng ta có lãi không nào chúng ta để ý nhá bắt đầu từ cái vùng này này bao nhiêu hôm ạ à? mấy hôm rồi mà vẫn ok thì ok cái gì ạ à? đây là chúng ta cổ phiếu HCM nhé anh chị em ạ nếu mà mua vùng này thì đến đây vẫn hòa vốn còn mua vùng này thì đến đây được một vài like còn nếu chúng ta mua ở đây nếu mua ở đây thì cũng khác gì mua ở đây mua ở đây thì cũng khác gì mua ở đây thế vậy ok là ok cái gì đó chúng ta phải hiểu ok cái gì có phải hôm qua chúng ta cũng gì ạ à? nếu mua thì chúng ta cũng gì cũng rất là mệt không ạ thế thì câu chuyện là cổ phiếu này có tăng được không không có tăng được không ạ à? có vượt đỉnh để tăng được hay không đấy thì đấy là câu, câu chuyện ờ, của chúng ta là ok vì nó không giảm đúng không vì nó không giảm nên chúng ta bảo ok thế thì đấy là cái mà chúng ta cùng nhau để biết rằng là nó ok như thế nào chứ còn bây giờ đến mấy tháng rồi nó không lên lên được một vài ly một vài like nó không thế bây giờ những cái cổ phiếu mà hôm trước chúng ta phân tích là cổ phiếu này thì anh chị em thấy là nói như nào ạ anh chị em thấy dũng phân tích cổ phiếu này chưa bao anh chị em này dung phân tích cổ phiếu này mà nó kiểu gì nó đảo chiều nào anh chị em nhớ không ạ nếu anh chị em nhớ thì comment số 2 cổ phiếu này nó đã phân phối lớn như này rồi phân phối lớn như này rồi nó lại áp như này tất cả cái điều như này rồi và nó tốt làm gì nó tốt được có ai nhớ không ạ phân tích rất là kỹ cổ phiếu này rồi nhưng rất nhiều anh chị em không bán vẫn giữ kỳ vọng lên làm sao lên được đấy thế thì, rõ ràng là nó như này rồi mà sau này thì không biết nó kiểu gì nữa nó còn rơi xuống tít thế này nữa mà chúng ta lại cứ mong rằng là nó lên thế thì có phải là nếu mà nhìn cổ phiếu này thì nhà đầu tư bị kẹt rất nhiều không ạ thua lỗ rất nhiều không ạ anh chị anh đồng ý là cái cổ phiếu này nhà đầu tư đang bị thua lỗ nặng không họ đang lỗ rất nặng bởi vì họ đang kẹt ở đây số lượng lớn cổ phiếu này cũng nói từ bao giờ rồi Hôm qua nó kéo lên đúng không bây giờ nó đang gần về đáy cũ rồi đang gần về đáy cũ rồi mà cổ phiếu này đang phát hành bao nhiêu giá 20 đấy anh chị em hiểu cổ phiếu phát hành giá 20 bây giờ mà thực tế khi mà phát hành ra nếu cổ phiếu này nó ở đây nó chia từ điểm này thì cổ phiếu lại không lên được bởi vì nó phát hành nó nó chia chia thì rõ ràng là được nhiều hơn cổ phiếu được nhiều hơn cổ phiếu thôi còn giá trị thì nó không thay đổi nhưng khi mà giá trị không thay đổi mà cổ phiếu lại đang xu hướng này thì phát hành xong là gì ạ mua cổ phiếu phát hành thì anh chị em biết là gì không ạ em hiểu không không biết anh chị em nào có hiểu về cái cái nào tức là nếu mà cổ phiếu đang ở giá 30 mà bây giờ nó phát hành giá 20 thì anh chị em nếu cái mô cái biểu thức cái mô hình như vậy thì nếu phát hành chúng ta biết điều gì xảy ra không ạ điều xảy ra không ạ tại thời điểm phát hành thì cổ phiếu nó chỉ tăng gì ạ tăng lượng thôi chúng ta là phải mua một cái cổ phiếu với giá 20 đúng không tăng nhưng thực tế là giá thì không thay đổi mà xu hướng thì xuống giảm xu hướng xu hướng giảm thế thì bây giờ lại mua vào để ăn giá cổ phiếu giá 20 anh chị em thấy là nhiều người không biết cái nào không ạ bao nhiêu anh chị em biết rằng không biết cái điều này comment số 2 nếu anh chị em biết hoặc là thấy nhiều người không biết thì comment số 2 ạ không biết cái điều này tức là một cổ phiếu đang kênh đi xuống tức là đang bị thiếu vốn nó đang có vấn đề về tài chính mà nó đang phát hành mà rõ ràng kênh xuống đi xuống thì phát hành lại được mua giá 20 ý tưởng là gì ạ giá của nó đang 30 xong được chia giá 20 à, phát hành giá 20 được hưởng lợi nhưng thực tế là gì ạ các bạn mang tư duy để ra thì lúc đấy phân tích thì kiểu không biết là phân tích kiểu gì nữa chúng ta thấy nó nó nó nó nó, nó kiểu như là cái bài toán này mà mang cho một cái học sinh lớp 5 sau nó giải thì nó thấy nào các bạn hiểu không ạ nếu bạn nào thấy rằng là cổ phiếu xu hướng đang đi xuống đang rất là nặng đi xuống sau đó hiện tại giá giá 30 sau anh chị em nghĩ rằng là cổ phiếu phát hành giá 20 thì được hưởng lợi nhưng thực tế là gì ạ đang kiểu như là là, là bất lợi tức là nếu mà nói theo cái ngôn ngữ nào cũng không muốn chia sẻ nhưng thực tế là nó có một cái là mua nó cao mang cách là mù quáng Đấy, mù quáng luôn ạ à tức là cái cái đầu nó không hiểu kiểu gì nó nó bị mù quáng đến mức là gì ạ bây giờ mình mình mình, nhìn vào cái điều này thì mình thấy các bạn thấy nó, nó mất tiền mình rất là sót thực sự như đấy nên mình nhìn cái điều này nhưng chúng ta không tự sử dụng cái tư duy cái não ra thì cuối cùng là chúng ta bị mất sau đó thì cứ ôm cổ phiếu xong lại lại khóc là uh, số mới cả thế nọ thế kia thì cái điều này mình thực ra mình khi mình làm trên thị trường chứng khoán này mình thấy nhiều người cứ ôm như vậy sau đó là mất hết tiền tiền không có cho gia đình không cho ra con cái mọi thứ nhưng chúng ta bị như vậy đấy anh chị em hiểu không ạ nên cái điều này Dũng nói đi nói lại không phải là vì cái tức là mình hiểu đơn giản là cái sự thiếu hiểu biết tức là cái thiếu hiểu biết trầm trọng của nhà đầu tư rất là trầm trọng của nhà đầu tư nên cái việc mà lại mua cổ phiếu xong ôm giống như vừa rồi chúng ta bị dính gì ạ dính cổ phiếu SI ấy, thấy nó kiểu tiềm năng xong nhảy vào mua sau đó không có quyền để gì ạ không có tức là cổ phiếu nó chia quyền rồi mà lại đang xuống xuống thì mua vào là chả chết 3 tháng vào chả là chết những cái thằng nào nó mua quyền đó thì nó lại thành công thằng nào mà mình bỏ nó mua quyền nó thành công anh chị em hiểu không ạ thằng nào bỏ nó mua quyền được không nên kiến thức tối thiểu trong đầu tư chứng khoán này và không biết thì đó là cái rất nguy hiểm còn Dabaco thì ờ, cổ phiếu này nó rơi như này là hỏng nhá hỏng rồi không nói gì cả cổ phiếu nó bị gãy SMA 20 là hỏng gãy SMA 2 khối lượng lớn là hỏng chứ không phải nói gì cả tức là khi mà nó đã gì ạ gãy SMA khối lượng lớn như này thì hỏng đứt rồi còn gì nữa còn bây nó đi rơi như này nó hồi gì cũng cũng hỏng rồi tức bình bình thường là cổ phiếu này nhá cũng là một cái thời điểm này chúng ta thấy là xác nhận xác nhận được chưa xác nhận và nó tăng mạnh thì có thể là nó có thể vượt qua cái điểm này là ok tại vì ở đây nó giống như trò chơi xác suất ạ là cái việc mà nó vượt qua đây ạ là nó có thể tạo ra sau khi vượt qua đây nó sẽ tạo ra nền thì nó sẽ tiếp tục tăng tiếp nhưng sau khi mà nó gì ạ sau khi nó đến đây mà nó thất bại thì tại sao chúng ta lại cứ ôm nó tại sao chúng nó ôm nó nên tất cả những cái cổ phiếu các bạn nhìn thấy ở đây đó gì ạ kể cả những bạn lấy BMI nhá BMI thì các bạn thấy là mình đã vẽ vẽ luôn cái kịch bản nó rồi mình vẽ luôn được kịch bản nó nếu nó như này thì đến đây mình sẽ mua vẽ luôn kịch bản bởi vì lý do tại sao nó lại như này bởi vì thứ nhất là khi nó gặp qua cái cản quá nhiều này đây cản quá nhiều này thì việc mà nó vượt qua đỉnh vượt qua đỉnh với khối lượng lớn thì nó cần phải rũ bỏ toàn bộ những cái người đã bám ở đây những cái xác suất cổ phiếu này thành công cao không ạ theo bạn xác suất cổ phiếu này thành công cao không ạ theo chị em là xác suất thành công cổ phiếu này cao không lên tiếp không? Đấy, nó rất là cao bởi vì khi nó rũ xuống dưới này này nó không ai bán ra Nha, không ai bán ra nên cái việc mà nó có điểm là bứt phá này là chúng ta có thể tham gia một phần ở đây và quan trọng là gì chúng ta nhớ là nó cao nó do cái này này vùng này là vùng rất là lỏng này nhưng khi nó bán ra không ai bán ra đấy khi nó bán ra không ai bán ra khi cạn kiệt không ai bán ra thì cái việc mà xác nhận như này thì xác suất rất là cao nó rất là khỏe đấy thế để các bạn hiểu rõ cái điều này và việc mà cổ phiếu vài hôm nữa ngày mai ngày kia thị trường có thể lên cổ phiếu này sẽ biến động nhưng nó sẽ gì ạ kiểm tra lại cái này một ít nữa tại vì cứ thanh khoản đây nó khoảng một triệu rưỡi thì nó kiểm tra chút nữa khi lên thì bạn mua an toàn tuyệt đối thế thì đấy là câu chuyện nó là gì ạ cái mấu chốt ở đây là gì ạ khi mà phân tích trên tổng thị trường thì mình luôn luôn làm sao để cho chúng ta thấy được cái việc là thị trường chung là quan trọng nhất nó ảnh hưởng đến cả dòng cả đến ngành thị trường nhưng nó sẽ có những cái cổ phiếu khỏe hơn tốt hơn thị trường và chúng ta có thể đo lường được và cái này chúng ta phải có kiến thức và cái này nó cũng không thể nào dành cho tất cả số đông được bởi vì lý do tại sao một số bạn thì cứ chỉ tập trung giả sử nó có một cái điều rất là nghịch lý năm 2021 Dũng nhớ là nếu mình đưa vào thị trường số lượng cổ phiếu thành công nó lên đến là mấy chục cổ phiếu tức là tỷ lệ nó khoảng hàng mấy chục cổ phiếu gần 50 cổ phiếu đi nhưng nó chỉ cần một hoặc hai cổ phiếu nó bị sai thôi thì chúng ta bắt đầu moi cổ phiếu ra đấy trong đó có một cổ phiếu là gin đúng không anh chị em nào có nhớ không ạ gil ấy là giúp có chia sẻ nhưng nó bị sai thế bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào cái đấy thôi và chúng ta không nhìn thấy là toàn bộ những cái cổ phiếu khi mà chia sẻ mua là nó thắng mua là thắng và không phải đợi không phải mất thời gian không phải gì ạ không phải mất cái nguồn lực bởi vì chúng ta đợi cái điểm bứt phá bùng nổ nhưng chúng ta lại cứ tập trung vào một cái gì ạ cái điều này nó làm cho chúng ta rất là đau khổ bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc mà đầu tư thế được bây giờ thiên tài đúng 50 phần trăm thực ra là 50 phần trăm là do chúng ta tính đấy chu kỳ đi xuống họ mua thôi còn thực tế các bạn mua trong xu hướng tăng thì gần như nó đúng gần như toàn bộ còn rất là cao đó đúng phải 70 phần trăm 80 phần trăm bạn đồng ý không ạ tức là trong xuống tăng á xuống trên tăng này này chen tăng thì cái việc mà gì ạ? đầu tư đúng 17 80 phần trăm chứ không phải là là 50 phần trăm đâu còn chu xuống xuống này này thì thực sự xuống xuống này thì để đúng được trong 10 cổ phiếu mà đúng được khoảng 5 6 cổ phiếu là xuất sắc rồi nên thực tế là mình gì ạ vì cái việc mà đúng nó ít nên những cái cổ phiếu mà chia sẻ cho các bạn hoặc là có topic cho các bạn thì gần như là những cổ phiếu mà nó gì ạ khan hiếm rất là khan hiếm tôi mới chia sẻ à, khóa học xu hướng đồng tiền thì hiện tại vẫn đăng ký được và nhé nhưng nó bắt đầu là thứ hai tuần sau bắt đầu à, chúng ta hôm trước là học hôm qua chúng ta học một buổi rồi học một buổi rồi bây giờ nếu bạn nào có quan tâm tại vì cái khóa học này cái nó cũng đần đây đây tuần này là hết ưu đãi nốt đợt này là hết ưu đãi rồi nên bạn nào có quan tâm thì đăng ký nốt đợt này tại vì khi mà Dũng khai giảng thì các bạn cũng không được quay trở lại nữa nên cái việc mà các bạn nếu có quan tâm thì đăng ký thông qua cái số zalo của dũng được hoặc là bạn nào có hỗ trợ thì giúp đấy thì uh, câu chuyện là chúng ta có thể thấy rằng là mình thì mình uh, muốn đưa cái khóa học xuống dòng tiền trong đợt này á, để cho các bạn làm nào để mình bắt được đáy cổ phiếu mục đích là làm nào để các bạn bắt được đáy cổ phiếu mục đích để bạn nào lựa chọn cổ phiếu mua đúng lúc đấy và có thể đạt được lợi nhuận 20 trăm sau đó thoát ra duy nhất thế thôi ạ à. còn nếu các bạn mà sẽ đầu tư phong ở mấy tháng hay là mới thời gian dài thì cái việc như vậy chắc chắn là sai bởi vì thời điểm này nó không đúng cho cái số tiền lớn là một này nó không đúng cho gì ạ? đầu tư chung dài hạn này nó không đúng cho đầu tư chung dài hạn thì hôm nay mình vào PLC còn đúng hay không mình không biết nhé các bạn nhé bây giờ mình vào xong là mình sẽ đưa ra chiến lược cắt lót về đến nơi chẳng đấy về đến nơi là mình sẽ bắt đầu cắt lót nếu vi phạm thông thường là bốn phần trăm mình bán một nửa và tám phần trăm mình bán nốt một nửa ra bạn hiểu không ạ tức là nếu cổ phiếu này về bốn phần trăm mình bán một nửa lỗ bốn phần trăm mình bán nửa là tám phần trăm là mình thoát nên hôm nay là mình mua ngày mai ngày kia cổ phiếu về còn nó đúng hay sai thì chúng ta sẽ xem để nó như nào thế thì đây là cách mà Dũng đầu tư như nào thì quát tích cho các bạn để các bạn thấy rằng là không ai người ta làm cho bạn điều này đúng không ạ bạn thấy có ai làm cho bạn điều này không ạ hello trên thị trường thực ra là người ta không bao giờ chỉ cho bạn điều này nhưng Dũng chỉ cho các bạn để các bạn hiểu rõ rằng là làm như nào và trong hàng nghìn cổ phiếu thị trường rất là xấu Dũng vẫn nói là xấu thì Dũng tham gia một cái cổ phiếu nào đó với một cái lượng nào đó để trong trường hợp các bạn thấy rằng là tỷ lệ thành công với tỷ lệ thất bại là bao nhiêu thế thôi đấy tỷ lệ thành công thất bại bao nhiêu câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi thế thì để mong rằng là các bạn thấy rằng là thị trường nó xấu đến mấy nếu chúng ta hiểu rõ về quy luật thì chúng ta sẽ nắm rõ được còn bây giờ các bạn cứ thấy là mọi người cứ bảo mua cổ phiếu DG hay là một số cổ phiếu để nhận cổ tức như COO tức là chúng ta đang để mua giấy về để gì ạ tiền thì đã không có rồi sau đó lại mua về xong để nắm giữ xong vài hai ba năm nữa cổ phiếu do vi phạm chính sách nọ vi phạm chính sách kia là nó không còn trên sàn nữa nên có rất nhiều người người ta gọi điện cho Dũng cái nói về tâm sự về mua những cổ phiếu dạng như vậy người ta mất hết từ 1 tỷ bây giờ còn có gì ạ có 20 triệu thôi có rất nhiều người một tỷ sau lại mất sạch một tỷ còn 20 triệu một tỷ thì tóm lại là nhiều thứ lắm nên các bạn cần phải thấy rằng là đầu tư chứng khoán nó dễ thì dễ thật chúng chia sẻ các bạn nó dễ mà và các bạn thấy nó dễ không ạ nó dễ là khi mà chúng ta làm theo làm đúng bùng nổ theo đài mua đúng không bùng nổ theo đài các bạn mua public mà có phải cổ phiếu PV, PVS mình ờ, chia sẻ rõ ràng public không CTR chia sẻ public không BMC có chia sẻ public không và ngày mai nó lên đấy đúng không nếu anh chị em thấy đồng ý comment số 6 thì tất cả cái điều này thực tế là chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ chúng ta phân tích được chúng ta mới mua được còn không không thể mua được tại vì trình độ khác nhau trải nghiệm khác nhau hành vi khác nhau thì không thể mua được đơn giản thế thôi nên các bạn có biết thì các bạn chẳng mua được đâu tin chắc là như vậy nên các bạn xem để các bạn lấy để các bạn biết thôi nhưng thực tế là các bạn không mua được biết thừa nên các bạn đi nghe theo ai đó nên bảo là không phím hàng là như vậy dũng không phím hàng như vậy dũng chỉ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng là đấy cách thức mình làm như vậy mình xử lý như vậy xử lý như vậy để các bạn hiểu có thể nó lên 8 phần trăm vẫn phải cắt tóm lại là mình đang tối thiểu 8 phần trăm là phải cắt rồi không phải nói cắt là cắt thôi nên ở đây chúng ta thấy là một, một số bạn thì bảo là mùa, mùa đầu tư trung bình ra xuống làm sao cắt được tại vì mình đưa ra quyết định nó phải đúng thì mình mới đưa đúng không cũng sẽ dành à, một phút nữa có phải mình đưa ra quyết định nó đúng thì mình mới đưa đúng không thế bây giờ đưa ra sau đó về cổ phiếu nó bị sai thì mình phải xử lý thôi còn bây giờ mình đưa ra quyết định mình cứ trung bình giá xuống lỗ mình cứ mua thêm mua mua, thêm mua mua thêm thì có sau một, một năm ba năm là nó không còn trên sàn nữa thì rõ ràng là chúng chúng ta sẽ giống như là mà cái này thì chúng ta đang được được ờ, được ờ, được khuyến nghị trên thị trường rất là đông nhưng xong cái đầu tư chứng khoán của của DVD thì các bạn hiểu rõ rằng là DVD không bao giờ mua cổ phiếu khi mà Bitcoin tạo lập đang bán ra cổ phiếu đang giảm mà Bitcoin tạo lập đang bán ra thì mình sẽ không mua đơn giản thôi thế thì ờ, đấy là cái góc độ và kết luận cuối cùng là gì ạ dù thị trường có hồi các bạn nhá hồi thì nó chưa lên ngay đâu nó phải test lại và hãy bạn hãy xem rõ về bùng nổ theo đài như nào để tiếp tục cái video tiếp theo của Quang Dũng DVD một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi hôm nay thực ra bây giờ Dũng đang có một cái chương trình viết A Dũng ờ, vì các bạn đang là những người mà Dũng muốn ưu tiên nhất nên thực ra cái chương trình của Dũng Dũng phải rời rời tám rưỡi Dũng vào rồi các bạn nào đang học viết A thì đều biết là nó nhẽ tám rưỡi Dũng vào rồi nhưng vì mong muốn là các bạn hiểu rõ được là làm thế nào để chúng ta bảo toàn vốn từ đầu tiên là bảo toàn vốn cái điều thứ hai chúng ta hiểu rõ về chu kỳ thời điểm này thì blue chip nó hồi nhưng nó không phải là cơ hội nó chỉ tập trung vào mid cap bởi vì mid cap và nó thứ ba nữa là tập trung vào đầu tư công còn đầu tư công như nào thì chúng ta sẽ phân tích sau Đấy, những cổ phiếu đầu tư công những cổ phiếu mà nhà nước đang tập trung dòng vốn đang tập trung đơn giản thế thôi còn mua như nào tham gia như nào thì các bạn cần phải theo dõi còn bây giờ các bạn mua vào sau đó bảo là hôm trước có nói là cổ phiếu đầu tư công xong mua vào thu lỗ thì cái điều này là cái này. không không có khuyến nghị như vậy nhá xin cảm ơn mọi người và chúc anh chị em à, sẽ có những quyết định thành công trong thời gian tới Đấy, trong thời gian à, này bây giờ bây giờ thì khóa học xuống dòng tiền thực ra nó đang diễn ra được buổi rồi nếu anh chị em nào quan tâm thì đăng ký thêm tại vì những cái buổi bắt đầu từ buổi thứ ba là cái buổi bắt đầu cực kỳ quan trọng buổi 2 là nó mang tập trung vào Dũng giải thích cho xu hướng các big boy làm giá như nào nhưng buổi 3 là các mẫu hình buổi 4 là mẫu hình buổi 5 là cách bán cổ phiếu buổi 6 là làm sao để cơ cấu danh mục để thoát ra Đấy. và làm sao để chúng ta đi vốn cho nó chuẩn thì tất cả cái điều này sẽ được nằm trong cái khóa xu hướng tiền à, một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn sẽ có những quyết định thành công thì đây nó là cổ phiếu tìm điểm mua thôi khi nào có điểm mua thì chúng tham gia còn không có điểm mua thì thôi thì chúng ta cần phải xem là nó đang ở đoạn nào nó sẽ có được rung lắc để chúng ta quan sát nha kiểu gì cũng có rung lắc để quan sát nó khỏe yếu ok xin cảm ơn